các nhóm người Hoa đang tập hợp lại để phản kháng Trung Cộng. Liệu họ có thể buộc nó phải thay đổi? Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một đất nước của rất nhiều đất nước, hàng chục dân tộc thiểu số, hạnh phúc từ những nơi như Tây Tạng, Đông Turkestan và Nam Mông Cổ cùng nhau bị thôn tính bằng bạo lực bởi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Và sau nhiều thập kỷ đấu tranh, những kẻ cộng sản cuối cùng, cuối cùng đã biến Trung Quốc thành hình một con gà lớn. Nhưng một số bộ phận của con gà này, ý tôi là những quốc gia bị thôn tính, giờ đang tập hợp lại để phản kháng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm, tôi ngồi lại với Se Hun Kim, Giám đốc Liên minh các quốc gia bị thôn tính, một bộ phận của Ủy ban về mối nguy hiểm hiện nay, Trung Quốc. Cảm ơn đã tham dự cùng tôi. Cảm ơn Chris. Hãy cho tôi biết Liên minh các quốc gia bị thôn tính là gì. Liên minh các quốc gia bị thôn tính là một liên minh tập hợp các cá nhân đến từ các cộng đồng um, đã và đang bị Trung Cộng thôn tính. Được rồi. Um, Phần lớn là các nhóm cộng đồng ở um, Nam Mông Cổ, mm-hmm. Đông Turkestan, Tây Tạng, thực ra là cả nước Trung Quốc. Um, Chúng tôi cũng mở rộng ra các nhóm đang có nguy cơ bị Trung Cộng hưởng tính. Cụ thể là các nước nằm trong sáng kiến vành đai con đường, mm-hmm. cũng như các lực lượng chính trị đang có giao tế với Đảng Cộng sản Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Vậy là như FBI cảnh báo về điệp vụ săn cáo của Trung Quốc, chiến dịch hăm dọa người Hoa tị nạn ở nước ngoài để đưa về đại lục. Đó cũng tính là quốc gia bị thôn tính phải không? Chắc rồi, vì những cá nhân đó trở thành mục tiêu vì một lý do cụ thể. Phần lớn là những người bất đồng chính kiến từ Trung Quốc, dám lên tiếng phản đối những chính sách do Trung Cộng đưa ra. Trung Cộng đơn giản là không muốn lại chuyện đó tồn tại như hiện nay ở đại lục hay nơi khác trên thế giới. Nên chắc chắn họ là một phần của liên minh này uh, và thậm chí là một chiến dịch lớn hơn để chống lại Trung Cộng nhiều nhất có thể. Vậy đó là lý do các quốc gia bị thôn tính không chỉ là người Tây Tạng, người Mông uh, Cổ, người Suy Ngô Nhĩ mà còn cả Hồng Kông. Chắc chắn ờ, rồi. Hồng Kông và bất cứ ai yêu tự do nhưng đang bị đe dọa mất đi tự do hay đã mất đi tự do dưới gót giày của Trung Cộng. Đó là những gì tạo nên liên minh này. Anh là lãnh đạo của liên minh này đúng chứ? Hiện giờ tôi đang làm lãnh đạo với uh, vai trò là giám đốc, nhưng nó cũng được thành lập nhờ Ủy ban về mối nguy hiểm hiện nay Trung Quốc. Ý tưởng này xuất hiện sau khi chúng tôi phát hiện có một lượng lớn cộng đồng có thể đóng vai trò chứng cứ chứng minh Trung Cộng là một tổ chức tội phạm. Đó là một dự án khác mà chúng tôi đang thực hiện. Ổ gián nhãn Trung Cộng là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những dự án chính của chúng tôi là gọi đích danh họ vì chúng tôi có rất nhiều thành viên nội trong liên minh này thôi cũng có thể nói ra đủ sự khủng khiếp của Trung Cộng. Um, Tôi quên đề cập rằng cộng đồng um, Pháp Luân Công cũng là phần rất lớn trong liên minh. Tôi nói một cách rất tự hào như thế là vì cộng đồng Pháp Luân Công cũng như nhiều cộng đồng khác trước đó uh, đã là một tiếng nói trên thế giới ngay từ ờ, đầu đã nói cho chúng ta biết tất cả về mối đe dọa thực sự của Trung Cộng. Ừ Nhưng không may là nhiều người chúng ta đã không lắng nghe, bao gồm cả tôi. Ồ vậy sao? Đúng vậy. Từng có lúc, tôi tưởng rằng họ là một nhóm cuồng giáo điên rồ muốn gây bất lợi cho Trung Quốc. Ừ. Anh từng là người rất ủng hộ Trung Cộng sao? Tôi đúng là như vậy. Um, Điều thú vị là tôi ủng hộ Trung Cộng nhiệt tình cho đến khi vào đại học. Hmm, Vậy là anh vào đại học và trở thành người chống cộng. Rất chống cộng. Um, Nói ngắn gọn một chút để anh hiểu. Um, Tới học kỳ đầu năm thứ uh, nhất đại học, tôi uh, nghĩ, chà, Trung Quốc sẽ là một đất nước thành công và đạt được những thành tựu toàn cầu tiếp theo. Dường như họ đang làm được những việc tuyệt vời. Tôi lớn lên vào thời mà Olympics Bắc Kinh dường như là một thành tựu tuyệt vời của chính quyền Trung Quốc. Đã có lúc tôi nghĩ rằng họ đạt được tất cả những điều này và đã đưa người dân thoát khỏi đói nghèo. Hẳn là họ phải làm đúng gì đó mới được như vậy. Khi đặt chân vào đại học, Um, điều đã thay đổi mọi cách nhìn trên của tôi là thực sự nhìn sang phía bên kia điều mà vốn tôi không làm một trong những điều tôi làm là đọc về cuộc thảm sát thiên an môn mm. sao nó được gọi là một cuộc thảm sát có lúc tôi nghĩ nước nào mà chả có biểu tình có lẽ đây cũng chỉ là thế thôi sao cứ phải làm to chuyện lên nhưng khi tôi đọc hồi ký của những người có mặt tại đó tôi nghĩ đây có phải là Trung Quốc trong sách tôi từng đọc mà tôi từng tôn trọng biết bao? Uh, một điều khác mà tôi khuyên mọi người là hãy thực sự nói chuyện với những người bị Trung Cộng bức hại. Uh, Quay trở lại với Liên minh quốc gia bị thôn tính, uh, đây là một trải nghiệm thực sự bước ngoặt, ít nhất là trong trái tim tôi, để tôi bắt đầu tiếp xúc với tất cả những nhóm người này. Hmm. Um, tôi nghĩ đó là trải nghiệm khi tôi nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công đó là vào giữa mùa đông tại Flushing, ngay phía trước Thư viện Queens. Những người phụ nữ ấy mặc chiếc áo vàng, thì dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Ngay cả giữa trời đông, lạnh giá âm 20 độ C, họ vẫn đứng đó phân phát các thứ cho mọi người, đảm bảo mọi người có được thông tin mà họ muốn gửi gắm và thực sự họ cực kỳ chân thành. Ừ, tôi biết bởi vì tôi đã tới đó và bắt chuyện với một cô ở đó. Ồ, oh, điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn. Vì vào lúc đó, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Trung Cộng tà ác đến thế. Nhưng rồi khi tôi nói chuyện với cô ấy, um, có gì đó chợt mở ra trong tim tôi. Tôi dùng từ mở ra là vì tôi cảm thấy mình đã bị bịt mắt cho tới tận lúc đó. Tôi vẫn không hiểu nghĩa là gì, nhưng có gì đó cứ mách bảo tôi đã bị bịt mắt, nhưng có gì đó vừa được mở ra. Có một điều mà cô ấy đã nói với tôi. Cô ấy kể tôi nghe câu chuyện về chị của cô. Cô ấy nhớ chị mình ra sao. Cô kể rằng chị mình đã bị tra tấn bị bắt giữ tùy tiện, thậm chí sau khi được thả ở Trung Quốc vẫn bị quấy rối hàng ngày. Một điểm quan trọng nữa là cô ấy cực kỳ chân thành và trung thực. Có lẽ ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ như vậy. Nhưng cô ấy không hề nói điều thù hận gì về bất kỳ ai. Ồ, đáng ngạc nhiên đấy. Chính thế. Và tôi cảm thấy đó là một uh, trong những điều quan trọng nhất đã mở cửa trái tim tôi. Hmm. Vì tôi nghĩ nếu ai đó làm thế với người thân gia đình tôi, tôi sẽ trở thành người suốt ngày tức giận, mất lý trí, vân vân. Nhưng chuyện như vậy không xảy ra với cô ấy. Hmm. Um, cô ấy thực sự chân thành um, khi được nói chuyện với tôi. Và cuối cuộc nói chuyện, um, cô ấy đã ôm tôi và tôi nghĩ rằng có gì đó đã nảy ra trong đầu tôi và tôi nghe thấy có gì đó đó có thể là thân mẫu của anh cô của anh bất kỳ ai trong xóm mà anh biết và yêu quý anh sẽ cảm thấy sao nếu điều tương tự xảy ra với một trong số họ? Rất nhiều điều đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nhưng nó là một trải nghiệm thần kỳ khiến tôi trở thành người hôm nay. Đó là một câu chuyện rất hay. Anh vừa đề cập đến điều mà rất nhiều người không biết. Chắc rồi, như chuyện họ tin vào những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Olympic Bắc Kinh. Uh, Vậy, uh, Liên minh các quốc gia bị thôn tính cố gắng thế nào để uh, nâng cao nhận thức về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Trước hết, chúng tôi tin rằng những lời khai cá nhân mm-hmm, có thể là công cụ quan trọng và hiệu quả nhất để tạo ra nhận thức và tạo ra môi trường để mọi người có thể ít nhất nghĩ về những gì họ có thể làm. Đó là những gì chúng tôi đang làm. Một thứ khác mà tôi cho là tạo ra khác biệt lớn là liên minh các quốc gia bị thôn tính cũng đang đoàn kết theo cái cách tôi chưa từng nhìn thấy từ khi làm việc này suốt 8 năm qua. Ờ, Suốt những năm qua, chúng ta đã thấy nhiều cuộc biểu tình của nhiều dân tộc khác nhau như người Nam Mông Cổ, người Tây Tạng, người Đài Loan, người Hồng Kông, vân vân, đều biểu tình giống nhau bằng cách hét lên những tội ác nhân quyền uh, và vấn đề của họ. Và rồi, đoàn kết lại vì lý do biểu tình tại thời điểm đó nhưng liên minh này không chỉ đề cập đến những khía cạnh nhân quyền đang diễn ra mà cùng lúc còn đoàn kết dưới một khẩu hiệu là muốn tự do chân thực và sẽ đạt được thông qua ý chí của xã hội toàn cầu hmm. thông qua những người yêu tự do ở hoa kỳ và phần còn lại của thế giới những người thực sự hiểu được mối đe dọa từ một chính quyền độc tài thực sự là gì hmm. um, đó là một nét rất đẹp về liên minh này họ còn là một tấm gương cho phần còn lại của thế giới về những gì có thể xảy ra nếu khuất phục hmm, trước bạo ngược tôi không nói rằng những nhóm này đã phục tùng nhưng nói cho cùng thì họ rất yếu uh, Họ không có sức mạnh quân đội để so với Trung Cộng vào thời điểm đó. Cứ nhìn Tây Tạng là thấy, họ không có cơ hội chống lại quân đội Trung Quốc. Ờ, nhưng việc thôn tính vẫn diễn ra. Chúng tôi đụng chạm rất nhiều vấn đề trong quá khứ và cho phần còn lại của thế giới thấy rằng những gì đã xảy ra với những người này về nguyên tắc và bản chất cũng có thể xảy ra với tất cả chúng ta nếu chúng ta không hiểu và không nhận ra rằng Trung Cộng là mầm họa cần phải được giải quyết. Tôi biết anh từng nói về việc sử dụng liên minh để trình ra bằng chứng. Anh trình bày bằng chứng ở đâu? Vì tôi thấy thì thật sự rất khó gây áp lực cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một trong những điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy đúng là chính sách của các chính phủ trên thế giới có thể là một yếu tố. Nhưng tôi cho rằng vũ khí lớn nhất chúng tôi có để đối phó với họ. Hmm là nhận thức và đoàn kết của xã hội rằng Trung Cộng là mầm họa. Cứ nhìn chuyện xảy ra với học viên Pháp Vân Công, với người Nam Mông Cổ, người Tây Tạng, các trại tập trung ở Đông Turkestan. Họ sợ điều đó vì một khi Trung Cộng mất đi vị thế trên toàn cầu, họ chắc chắn không còn tính chính danh trên thế giới. Họ sẽ không còn tính chính danh ở Trung Quốc và một lúc nào đó một thời điểm nào đó trong tương lai chúng tôi tin rằng người trung quốc sẽ làm gì đó sẽ tới lúc họ nói họ cần làm gì đó ngay cả khi mọi chuyện có vẻ ảm đạm lúc này vì sự bức hại đang hiện diện nhưng chúng tôi tin rằng với sự đoàn kết ấy từ thế giới bên ngoài và người dân trung quốc bên trong có thể tạo ra sự khác biệt không may là hiện nay chúng ta không thấy nhiều điều đó nhưng chúng tôi hy vọng tình hình sẽ thay đổi đó là điều chúng tôi đang cố gắng làm tạo ra sự đoàn kết và tạo ra nhận thức rằng Trung Cộng là một mối đe dọa cho tất cả chúng ta, bao gồm cả người dân Trung Quốc. Không còn cạnh tranh hữu nghị giữa các quốc gia nữa, một nơi để đầu tư trái phiếu nữa. Đúng vậy, anh làm sao thuyết phục phố Wall đây? Phố Wall là một vấn đề lớn và từ đầu đã là một vấn đề lớn rồi. Các hmm. chính phủ Mỹ tiền nhiệm mở cửa thị trường cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nghĩ rằng bằng cách nào đó khi nền kinh tế mở cửa, Trung Quốc sẽ thay đổi. Hmm. Uh-huh. Và nhìn xem kết quả là gì, họ có thay đổi chăng hay chuyện càng ngày càng tệ hơn. Cũng vừa đúng lúc Trung Quốc gia nhập WTO thì cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Đó đáng ra nên là một gậy cảnh tỉnh cho phần còn lại của thế giới, nhưng thay vào đó chúng ta lại tới làm ăn nhiều với họ hơn nữa. Vậy chúng tôi làm sao thuyết phục phố Wall? Thật lòng tôi không nghĩ chúng tôi cần phải thuyết phục bất kỳ ai. Đó là vai trò um, của TCO hay sáng kiến tổ chức tội ác xuyên quốc gia mà chúng tôi có tham gia. Một khi ta dán nhãn một quốc gia theo đúng bản chất của họ, bất kể thứ gì anh làm với họ đều trở thành đồng lõa với hành vi phạm tội. Hmm. Tôi nghĩ đó là lý do Apple kháng cự dự luật chấm dứt lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Oh, Apple và nhiều công ty khác, họ không muốn mất thị phần Trung Quốc. Uh, Ngoài ra, như đã được tiết lộ trong nhiều tài liệu mật hay nhiều bài uh, báo. Uh, Rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và thậm chí cả nghị sĩ của chúng ta mm-hmm. có những giao dịch hết sức mở án với Đảng Cộng sản uh, Trung Quốc một cách gián tiếp. Um, Qua đó, ta thấy được bản chất việc họ làm. Mm. Vì cách họ làm việc không đáng được tôn trọng và không đáng khiến chúng ta phải sợ hãi vì họ không chơi theo luật mà chúng ta đã lập ra. Uh, nước bình thường không làm trò mỹ nhân kế, không, không nước nào làm thế với quy mô mà Trung Cộng đang làm hiện nay. Anh nói một phần quan trọng là uh, nâng cao nhận thức. Các khán giả đang theo dõi đây là vì muốn biết những gì đang diễn ra, nhưng làm sao họ có thể giúp lan truyền nhận thức, làm sao họ cảm thấy đang làm gì đó để tạo ra sự thay đổi. Trước tiên, um, đừng ngừng nói về chủ đề này, hãy nói với tất cả mọi người thân trong gia đình. Tôi tin rằng nếu tất cả mọi người Mỹ đều làm thế, ít nhất là ở đây, thì khác biệt sẽ xảy ra vì tôi tin rằng cá nhân có thể góp phần hình thành chính sách. Gọi cho dân biểu, đó là quyền của ta để thực hành. Bằng cách đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ cùng với nhau. Anh không chỉ phải có cơ sở đạo đức để bảo vệ quyền và thực hành quyền, mà còn phải gìn giữ nền dân chủ đã tồn tại ở đây bằng trao đổi với dân biểu của mình. Hãy nhớ, anh là người bầu họ vào nhiệm sở. Hãy vận dụng điều đó. Cùng lúc đó, hãy nghĩ kỹ trước khi mua đồ. Nghĩ thật kỹ cũng sẽ giúp tạo ra môi trường mà mọi người đưa nhân quyền, nhân quyền thực sự vào ừ, trong nền kinh tế mà vốn dĩ đã bị um, tách bỏ vào thời chính quyền Clinton với hy um, vọng sai lầm rằng Trung Quốc sẽ thay đổi. Một sai lầm rất lớn. Vậy chính phủ uh, Mỹ có thái độ ra sao với Liên minh các quốc gia bị thôn tính? Um, Chúng tôi vừa có một cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo vào tuần trước. Um, cuộc họp đó cực kỳ truyền cảm hứng, ít nhất là với tôi, vì một thành viên từ mỗi quốc gia bị thôn tính, đặc biệt là ba quốc gia đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị, cũng như đại diện từ Kazakhstan, một nước lớn và rất quan trọng trong sáng kiến vành đai con đường. Họ đều có mặt ở đó, một người bạn Mông Cổ của chúng tôi vẫn hẳn trang phục Mông Cổ truyền thống. Anh ấy có chụp ảnh với Ngoại trưởng Pompeo. Quan trọng hơn là Ngoại trưởng Pompeo rất cảm thông. Ông ấy cũng đã dành thêm thời gian từ những gì tôi được biết để nghe từng thành viên của các quốc gia bị thôn tính. Ông ấy cười và nói rằng đây là một sáng kiến xanh. Ông cũng thể hiện tình đoàn kết. Ông cũng trao đổi với một người bạn, suy ngô nhĩ mà tôi đưa đến. Người có chị gái đã chính thức bị kết án tù 17 năm sau khi phải sống nhiều năm ở một trại tập trung, 10 năm vì để một cuốn kinh Koran trong ngăn bản và 7 năm vì cầu nguyện sau khi cha cô qua đời. Khi Ngoại trưởng Pompeo nghe chuyện, tôi nhớ ông có nói với cô rằng tôi và vợ sẽ cầu nguyện cho cô. Hmm. Điều đó nói với tôi rằng ít nhất từ góc độ chính phủ có rất nhiều sự chân thành, ít nhất là từ những cá nhân đang lắng nghe. Nó khiến nhiều người xúc động. Tôi tin rằng những chính sách um, xuất phát từ thái độ đó uh, sẽ làm được rất nhiều việc vĩ đại Tôi cũng phải nói rằng rất nhiều hành động kinh tế uh, mà chính quyền Trump thực hiện được xem là cực kỳ có lợi cho các quốc gia bị thôn tính. Um, Vì họ nói rằng đây là lần đầu tiên người ta biết tiền của họ đi đâu. Hmm. Hmm. Đây là lần đầu tiên người ta nhận ra rằng họ đang lợi dụng lao động nô lệ ở Trung Quốc bất cứ khi nào họ mua thứ gì sản xuất ở um, Trung Quốc. Ở một mức độ um, nào đó, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi cho các quốc gia bị thôn tính. Với những người Hoa bất đồng chính kiến uh, ở đây đã vận động quyết liệt để đưa vấn đề này ra ánh sáng uh, về um, hành vi sử dụng lao động nô lệ dưới uh, thời Trung Cộng. Um, và với những người Tây Tạng, người Nam Mông Cổ và Đông Turkestan, đó là cơ hội để họ kể câu chuyện của mình câu chuyện cập nhật mới nhất về lý do mọi người phải hành động. Và tôi nghĩ tôi cũng nên bổ sung thêm rằng họ chính là bằng chứng chứng minh rằng Trung Cộng không chỉ tà ác mà còn là cách thức sự tà ác này cuối cùng sẽ tới cửa nhà của chúng ta một ngày nào đó. Anh nghĩ Trung Cộng sẽ phát tán độc tố ra sao tới Hoa Kỳ? Trước hết tôi phải um, nói rằng chúng ta đã hơi quá muộn vì họ thực sự đã vươn vòi tới đất nước chúng ta thông qua các giao dịch làm ăn anh đã đề cập tới phố Wall khi nãy. Một điều đã được chứng minh là rất nhiều người của phố Wall đã hợp tác với Trung Cộng trong rất nhiều mặt trận, thậm chí gây tác động đến chính sách ở một mức độ nhất định. Tôi không biết cụ thể loại hoạt động nào đã tác động chính sách cụ thể nào, nhưng tôi biết đó là điều đã diễn ra và nó rất xấu. Uh, còn có trộm cắp tài sản trí tuệ đang diễn ra vì Trung Cộng đang hoành hành ở đất nước này, ở thị trường của chúng ta. Um, Lại còn điệp vụ săn cáo đang diễn ra. Um, Giám đốc FBI Christopher um, Wray nói rất nhiều về chiến dịch đó khoảng vài tháng trước. Lại còn đặc vụ Trung Cộng tới dưới vỏ bọc doanh nhân sinh viên hay thậm chí học giả, uh, nhà khoa học. Uh, Rất nhiều người uh, xâm nhập vào xã hội chúng ta um, được bảo hộ dưới cờ hiệu của luận điệu rằng đừng nói gì bất lợi với Trung Cộng vì đó là phân biệt chủng tộc. Trong khi thực tế Trung Cộng không thể đại diện cho người Trung Quốc. Xét theo um, một khía cạnh, việc đó đã đang diễn ra rồi. Nhưng khi tôi nói chúng đến cửa nhà chúng ta là có ý rằng nếu nhìn vào lịch sử các quốc gia bị thôn tính đó là lúc mọi thứ bắt đầu, tất cả đều bắt đầu từ thế lực bên ngoài, dần dần thẩm thấu vào xã hội của họ trong đa số trường hợp, um, với tất cả những lời hứa hẹn về lợi ích, uh, tình hữu nghị và anh em hay kiểu gì mà họ nói và cuối cùng là thôn tính. Tôi không nói rằng Mỹ sẽ bị Trung Quốc thôn tính hoàn toàn bằng cách nào đó. Ý tôi là nếu chúng ta để mọi thứ vận hành như trong quá khứ Trung cộng có thể um, là bên sẽ có tiếng nói quyết định cuối cùng, ngay cả với những vấn đề nội bộ của chúng ta. Điều đó thực sự rất đáng sợ và chúng tôi tin rằng Liên minh các quốc gia bị thôn tính ít nhất có thể đóng vai um, trò là một cộng đồng để nhắc nhở mọi người rằng Nghe này, nếu anh không thức tỉnh những gì xảy ra với chúng tôi sẽ rất có thể xảy ra với các anh tôi muốn kết thúc bằng cách nói rằng cuối cùng thì đó là điều chân chính nên làm trao cho những người đang mong chờ sự chú ý của chúng ta cơ hội được lên tiếng không phải vì muốn được chú ý mà vì họ đã trải nghiệm chân thực bị bức hại là thế nào Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian trao đổi với tôi hôm nay. Tôi mừng vì anh có thể dành thời gian cho tôi sau ông Mike Pompeo. Cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập presentdangerchina.org. Vâng, Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.